luật nhân quả là gì các anh chị là những gì mình gieo thì mình sẽ nhận gặt hái được mình sẽ nhận được những cái gì mà mình có trong hiện tại đó chính là những cái nhân mà mình đã gieo cách đây ở trong quá khứ các anh chị có đồng ý điều đó không ạ à? cái kết quả tốt như hiện tại bây giờ là do mình đã nỗ lực cố gắng ở trong quá khứ hoặc là những cái điều tệ hại nó đang xảy ra trong hiện tại là do trong quá khứ mình đã có những hành động gì lời nói gì suy nghĩ gì không đúng tiêu cực sai lầm thì cái giá mà mình phải nhận nó lại rớt vào ngày hôm nay có đúng không các anh chị và nếu lại tiếp tục cái tư duy đó nếu như sao các anh chị trong tương lai trong tương lai trong tương lai mà sao các anh chị mình mong mình mong muốn điều gì thì mình phải gieo trồng từ bây giờ các anh chị đừng có làm sao à đừng có gọi là phân bì với người khác đừng có phân bì ganh tị với người khác tại sao người ta thành công giàu có đến như vậy sao các anh chị và cũng đừng sao và phân bì đối với những người mà sao họ có ngồi trong bóng mát và ăn được trái ngọt bởi vì họ đã phải gieo trồng từ rất sớm rồi có đồng ý về điều đó không các anh chị chúng ta không thể nào thay đổi được quá khứ và hiện tại nhưng mình hoàn toàn có thể thay đổi được tương lai thông qua hành động thông qua lời nói thông qua suy nghĩ của mình thông qua cái thói quen bây giờ của mình để mình điều chỉnh cho tương lai và nếu như các anh chị biết được hiểu được cái luật nhân quả này thì các anh chị có thể áp dụng rất là mượt mà vô trong cái luật hấp dẫn nha các anh chị muốn cái điều gì đến với mình thì ngay từ bây giờ mình phải gieo trồng cũng nhanh rồi không thể nào mà không gieo không trồng từ bây giờ mà mình lại mong muốn đạt được cái kết quả đó đó mà là một cái điều phi lý muốn có một cái kết quả khác mà mình lại cứ tiếp tục làm những cái hành động cũ thì không bao giờ có được cái kết quả mới được chúng ta không thể thay đổi quá khứ nhưng mình hoàn toàn có thể thay đổi tương lai thông qua việc sao à mình biết được cái cái nhân cái quả như thế nào thì mình gieo từ bây giờ đi có đúng không các anh chị đúng hay rất đúng à